mụn trên má đỏ và sưng không có đầu mụn. Các chị ơi, có ai đã có kinh nghiệm qua vụ mụn này chưa ạ? Kiểu bình thường em hay bị mụn bọc vùng chữ T do da dầu, chỉ cần đắp mặt nạ mật ong cộng bột quế và em dùng thuốc trị mụn Wonera thì cao lắm là 3 hôm thôi, các chỗ mụn bọc này đều lặn mất tăm. Nhưng giờ lại có thể loại mụn mới vùng dậy, kháng chiến và em này còn đánh trường kỳ mới ghê. Tình hình là đến hôm nay đã bị ba cái rồi, tình trạng chung là tự nhiên thấy vùng mặt chỗ sắp nổi hơi đỏ lên cảm giác sưng và ngứa, rồi tầm 2 đến 3 hôm sau nó mới ló lên, một cục to bạch, đỏ như chưa bao giờ có màu đỏ nào hùng dũng thế, sưng tấy hơi ngứa, hơi nhức và đặc biệt không hề thấy dấu đầu mụn nằm ở đâu cả. Em vẫn kiên trì dùng mật ong cộng bột quế, Wondera, Neutrogena, Onser spot Tea Tree Oil, Antiseptic, các thể loại nhưng đã hơn một tuần vẫn không khả quan. Một trong ba em đã chịu nhú đầu da mụn bọc nhưng cũng chỉ dừng lại ở đấy. Bình thường thì khi xuất hiện đầu bọc thì đầu bọc sẽ lòi hẳn ra, nhưng dạng này giống như chỉ nhìn thấy những cái bọc vẫn còn bên trong và như thể có một lớp màng mỏng bao bọc che chắn cho đầu bọc. À mà ba, ngày nay em không hề nổi ở chỗ bình thường mà nổi ở trên má. Em hay nổi ngay sát hai bên cánh mũi và một em nằm ở phía trên khu vực xương hàm. Điều trị tàn nhang bằng các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 Mụn trên má đỏ và sưng, không có đầu mụn. 10 người thử thì 9 người diệt sạch mụn đầu đen với một quả trứng gà luộc. Dùng bao nhiêu cách cũng không trị khỏi mụn cám, mụn đầu đen cứng đầu, bạn hãy áp dụng cách này ngay nhé. Mụn đầu đen xuất hiện chủ yếu trên da nhờn, chất dầu tiết ra quá nhiều và làm bít lỗ chân lông, chúng tích tụ lâu ngày cứng lại thành cục. Phần tiếp xúc với không khí ở phần ngoài của da sẽ có màu đen gây mất thẩm mỹ, đặc biệt là những vùng da trên mũi hoặc cằm. Trứng gà là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Trong cuộc sống, chúng có rất nhiều công dụng và giúp ích khá nhiều chị em trong việc làm đẹp và chăm sóc da. Nhiều chị em thường sử dụng lòng trắng trứng kết hợp với chanh và mật ong hoặc sữa, dầu ô liu, nhưng có cách chỉ sạch mụn đầu đen bằng trứng gà luộc còn đơn giản hơn nhiều. 1. Nguyên liệu cần chuẩn bị một quả trứng gà, một nồi nước, đá lạnh. 2. Cách làm Trứng mua về không để trong tủ lạnh mà dùng ngay. Đun sôi nổi nước rồi thả trứng gà vào, dùng đũa khuấy đều thành vòng tròn để tạo sấy nước sao cho quả trứng gà là tâm điểm. Khuấy chừng 1 phút như thế rồi đun thêm 5 phút thì tắt bếp, đừng luộc chín trứng quá. Lấy muôi múc trứng ra thả vào bát nước lạnh, chờ khi nào trứng ấm thì bóc vỏ. 3. Cách thực hiện Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ bụi bẩn, lỗ chân lông giãn nở. Lấy quả trứng đã bóc còn ấm lăn trên mặt, đặc biệt những vùng bị mụn cám, mụn đầu đen quấy dày. Điều trị tàn nhang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 Bạn rửa lại mặt bằng nước ấm để làm sạch da và rửa lại thêm lần nữa bằng nước lạnh để xé khít lỗ chân lông. Cuối cùng bạn thoa gel lô hội dưỡng da và thu nhỏ lỗ chân lông để kết thúc quá trình. Áp dụng công thức này 2 đến 3 lần một tuần, bạn sẽ chẳng thấy mặt còn mụn đầu đen đáng ghét nữa, hơn nữa da cũng mềm mịn và trắng hơn nữa đấy. Chúc các bạn thành công. Bạn vừa xem xong video, 10 người thử thì 9 người diệt sạch mụn đầu đen với một quả trứng gà luộc. Tranh thủ rau dền vào mùa, đun chúng lên tắm trắng bằng cách này sẽ cho bất ngờ lớn. Không chỉ là một loại rau ngon được nhiều người ưa chuộng trong mùa hè, mà rau dền còn là nguyên liệu dưỡng trắng da tốt hơn cả chục lần kem trộn. Một Nguyên liệu cần chuẩn bị Để làm công thức dưỡng trắng da từ rau dền, bạn chỉ cần các nguyên liệu vô cùng đơn giản này. Một bó rau dền, một củ dền, 50ml mật ong nguyên chất 50g đường nâu 2. Công dụng trong thành phần của rau dền chứa hàm lượng lớn vitamin A, C, khoáng chất mang đến khả năng kích thích sản sinh tế bào da mới, bổ sung sắc tố để da trắng và sáng màu hơn. Đặc biệt chất chống oxy hóa trong rau dền còn ngăn chặn quá trình lão hóa để làn da luôn căng mịn, trắng hồng. Khi bạn kết hợp rau dền với củ dền, mật ong sẽ tạo nên hỗn hợp làm trắng cực tốt. 3. Cách làm Rau dền sau khi mua về bạn nhặt sạch, bỏ phần rễ, lá dập úa, rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Đặt nồi lên bếp rồi đổ vào đó 200ml nước, cho rau vào rồi đun sôi thì tắt bếp để nguội. Củ dền sau khi mua về cũng nên rửa sạch, gọt bỏ vỏ, thái thành những miếng nhỏ rồi cho vào máy xay, xay nhuyễn, đổ ra bát. Cho nửa chỗ mật ong đã chuẩn bị, 15ml vào bát hỗn hợp củ dền, rồi lấy thìa khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Chỗ mật ong còn lại trộn với đường nâu thành hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp này dùng để tẩy da chết. Điều trị tàn nhang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 Bước 2. Sử dụng hỗn hợp đường nâu để tẩy da chết. Bạn lấy hỗn hợp này thoa lên người rồi massage nhẹ nhàng 5 phút để bỏ bã nhờn, bụi bẩn, da chết. Bước 3. Dùng hỗn hợp củ dền thoa đều toàn thân, massage kỹ những vùng da chai sạm như khuỷu tay, đầu gối, lưu lại hỗn hợp này trên da chừng 15 đến 20 phút. Bước 4. Sau 3 bước trên hoàn thành, bạn tắm lại cơ thể thật sạch bằng nước rau rền đã để nguội. Bạn để nước rền trên da chừng 2 phút rồi tắm lại lần cuối bằng nước sạch. Áp dụng công thức này hai lần một tuần, sau 2 tuần bạn sẽ thấy da mình lên hẳn hai tông, trắng hồng rạng rỡ. Tất nhiên vẫn tùy cầu điệu mỗi người, bạn có thể cân nhắc trước khi sử dụng công thức này. Bạn vừa xem xong video, tranh thủ rau rền vào mùa, đun chúng lên tắm trắng bằng cách này sẽ cho bất ngờ lớn.